nhà gái giới thiệu trước nha Xin chào tất cả mọi người đang cùng tham gia chương trình Xin chào chị Ngọc Lan và xin chào chú Huyền Linh Thì mình tên là Đào Thanh Việt Phương và hiện tại thì mình 25 tuổi và đang là một MC tự do MC cho nên là cách giới thiệu rất là chuyên nghiệp Mời nhà trai Dạ xin chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan và quý vị khán giả Em tên là Hồ Đình Huấn, năm nay em 27 tuổi Em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh Công việc hiện tại của em là nhân viên kinh doanh chuyên bán về nguyên liệu và gia công cho ngành kim hoàng là thợ bạc đó ha dạ thợ bạc <laughs> bên đây thợ bạc à nha điểm mạnh điểm yếu là gì à, mc xinh đẹp bên kia dạ nếu như nói về điểm mạnh của bản thân em thì em nghĩ em là một người kiên trì và nỗ lực cho những việc mà mình làm đồng thời cũng rất là tỉ mỉ và ra được những cái kế hoạch khác nhau trong lúc mà mình làm còn về điểm yếu thì bản thân em đôi khi hơi cảm xúc trong việc đưa ra quyết định và hơi chần chừ với những cái điều gì đó mới mà mình mới bắt đầu người làm nghệ thuật thì uh, trong công việc đôi khi hay ờ, bị cảm xúc nó nó nó lấn át lắm nhưng mà không sao cảm xúc thì thăng hoa thôi còn bạn bên kia ưu điểm điểm mạnh của em là hiền lành hoạt bát vui vẻ ờ, em rất là nhiệt tình thường là mọi người nhờ cái việc gì em cũng hỗ trợ hết mình em cũng không có ờ, hút thuốc cũng không có rượu bia thì tủ lượng em nó rất là yếu em uống một cái ly rượu nhỏ thôi là đã muốn xỉn rồi em có mấy mối tình rồi thật ra là em chưa có mối tình nào cả chưa là... có yêu đơn phương thôi lúc đó yêu đơn phương đó là từ năm cấp 2 em yêu cho tới năm cấp 3 luôn yêu vậy đó không nói gì luôn à, không cũng có tỏ tình mấy lần rồi nhưng mà bạn đó không chấp nhận lý do gì bạn không chấp nhận có hỏi không có hỏi thì bạn cũng không có trả lời <laughs> ủa vậy tính ra bé này nó rất là quyết liệt trong tình cảm nha mọi người người ta từ chối mấy lần rồi nhưng mà bạn ấy vẫn vẫn yêu ừ, vẫn đặt vẫn cái niềm tin chào em vậy mới bản lĩnh đàn ông chứ ờ rất là quyết, quyết liệt, liệt trong tình chứ. yêu đó nhưng mà đến cuối cùng sao mà mình bỏ cuộc vậy cuối cùng thì bạn đó ờ, quen được bạn trai khác rồi à. <laughs> đó em cũng bỏ cuộc luôn <laughs> không quen là dám cũng tỏ tình tiếp á đúng rồi à. dễ thương quá ừ, một cậu bé dễ thương thế này ha có duyên thế này mà không thương không yêu thiệt đúng rồi. nó nghe nè bữa nào làm cho chị lan một cái chiếc nhẫn giống y chang vậy đi nhẫn này của chị lan là nhẫn giả đó em bây giờ chị muốn làm cái nhẫn thiệt bây giờ mình nhỉnh mẫu này cái mình làm được không dạ được chị được, mẫu này à, lên à, máy tính làm được hết chị à vậy đó làm hả? máy tính nó sẽ kỹ à, nó sẽ tinh sắc sảo hơn à, so với làm chú tay. bữa nào chú không có cái vòng tay á dạ cái dòng làm chú vòng tay giống vậy ha chú vòng bự bự chút xíu ha chú muốn màu nào cũng lắc làm lắc được. lắc là luôn nha dạ. làm sẵn cái nhẫn cái lắc luôn ha chú muốn màu nào màu vàng đó màu vàng phong thủy hả phong thủy rồi có đính kim cương rồi lên đó ha Mới làm cho chú vòng luôn nha nếu mà làm cái nhẫn là phải làm cái vòng luôn thanh toán là ngọc lan thanh toán hết ơi chú cứ vừa phải là chú kỳ luôn được không dạ, được dài dạ, thanh toán cũng được miễn uh... miễn có thanh toán được có rồi. thanh toán là mừng lắm rồi <laughs> dễ thương quá à được rồi được rồi thấy nhà tôi, trai dễ thương chưa tôi lo tôi qua nói chuyện tôi bỏ nhà ừ. gái tôi nghe vàng vòng cái chạy à. qua đây liền à mình có mấy mối tình rồi mình nói cho bên kia người ta sợ nè nếu như nhắc về mối tình mà em có thì chắc là em xin đọc một vài câu thơ của nguyễn thiên ngân đi ừ. có người mà mình yêu nhưng mà không gần được có người yêu mình nhưng mà không ừ được tính tới thời điểm hiện tại thì em cũng chưa trải qua mối tình chính thức nè ừ có những người mình thích nhưng mà họ lại không có biết cái điều đó mà có những người họ thích mình nhưng mà mình lại không có hợp cũng ngang trái lắm đúng rồi người ta kêu là theo tình tình chạy chạy tình tình theo á nhà gái đó chưa có mối tình nào bên đây cũng chưa mối tình nào đây là một cặp gọi là tiên đồng ngọc nữ đó nghe không còn jean hết <laughs> cho cái tiêu chí ờ, tìm người yêu đi tiêu chí của em về một bạn nam đó là bạn sẽ điển trai có thể đeo mắt kính cao hơn em và giọng nói của bạn ấm áp và truyền cảm và nếu như bạn biết nấu ăn thì nó sẽ là một lợi thế tại vì em cũng rất là thích được ăn ngon và thưởng thức những cái món ăn khác nhau bên đây gần như có hết á mình đó có nấu ăn được không nấu ăn được nhưng chưa chắc ăn được em em thì nấu ăn không được nhưng mà việc nhà em làm được hết ở nhà thường cụ mẹ dọn dẹp ờ, quét nhà lau nhà hoặc là rửa chén em làm được chưa vậy giỏi rồi cái mẫu hình lý tưởng có ờ, thích một ờ, người nào đó không giống giống người nào đó không giống giống hơn ta theo em nghĩ thì sẽ là một diễn viên trung quốc là à. lưu học nghĩa Luôn Biết luôn hả? đẹp trai Đẹp trai lắm dạ. trai Bên đây người ta dễ thương lắm đó Bây giờ quyết định là đi thích đẹp trai hay thích dễ thương em thích đẹp trai ạ thích đẹp trai ạ hôm nay cũng đẹp trai à nhưng mà em cũng ờ, thích ờ, đeo trang sức với lại thay đổi trang sức khác nhau mỗi khi đi đường khỏi lo trời ơi đeo đúng từ, bài từ chân tới tới cổ luôn rồi giờ tới nhà nhà trai nè tiêu chí thì sao nè tiêu chí của em thì là em cũng không thích một bạn nữ ờ, quá đẹp vậy là cho em không thích chị đâu đúng không <laughs> thường thường mấy bạn đẹp em giới không tới <laughs> mình đừng, em đừng ừ, có vậy. vậy chỉ sợ ta cá tính quá mình ờ, khổ thôi cá chứ... tính quá thì nó khó khăn trong cái sự hòa hợp ừ, thôi ừ, quan trọng là phù hợp với nhau thôi ừ rồi gì đừng nữa lo vụ đẹp ngoài ra em cũng thích ờ, mấy bạn gái tóc ngắn ngang vai á thường em đi ngoài đường mà nhìn mấy bạn mà tóc ngắn là em để ý hoài à. đây ngọc lan của người đại diện chứ công nhận ngọc lan xinh đẹp dễ thương dễ thương lắm chứ bộ đúng rồi trời ơi bây giờ mình à, hỏi người thân đi mở rào cho hai ừ, đúng rồi. Mặt. em đi với ai Dạ ngày hôm nay thì em có đi với một chị đồng nghiệp Em uh, chào ờ, tất cả mọi người, em chào uh, chú Huyền Linh, chào chị Lan, chào anh Theo cái quan sát nhìn ở phía bên đây thì uh, cười vui lắm Cả ngày cười chắc cũng được ha anh ha Đúng, lúc đi học cô lúc nào cũng khen cười tươi Bị bị cô phạt bắt đứng lên cũng cười <laughs> Phương là một cô gái rất là dễ thương Nhưng mà Phương ở bên trong của Phương á, lại là một người rất là cá tính Tức là bạn sẽ rất là thích thử thách, thích uh, trải nghiệm những cái thể loại mới thì mình có thấy uh, sợ hãi hay là thấy ngại không lúc đầu chắc cũng sẽ ngại đó nhưng mà nếu mà vượt qua được thì mình nghĩ là sẽ chinh phục được đó về sẽ thử thách thôi đó, yên tâm cảm ơn em gái nhiều còn uh, đi với ai dạ hiện tại thì em đi với ba nhưng mà ba em không có bận công việc không có ừ. tới kịp chương trình không sao có chú quyền linh mở rau quà tặng bạn không mình cũng có chuẩn bị một món quà nhưng mà món quà này có lẽ là sau cái phần trò chuyện thì mình mới gửi đến cho bạn à. tại vì nó sẽ có cái ý nghĩa của nó à. cho nên là à. mình đợi thêm một xíu thời à, gian à, nha. Hả? quà này là cái gì nè chúng ta mở ra cho khán giả biết nè à. Dạ quà này là một cái tách ờ, sứ thôi một cái quà nhỏ rồi. hy vọng là bạn sẽ thích nó thí dụ mà mình có quen nhau có hẹn hẹn hò với nhau á thì mình sẽ còn nhiều quà hơn ở phía sau nữa <laughs> à, còn cho nên là cái quà này chỉ là quà ra mắt ờ, trước mắt thôi cảm ơn bạn rất là nhiều lần hẹn thứ hai là phải khắc tên bạn trong một cái chiếc lắc hay gì đó ha dạ. trong cái uh, chiếc nhẫn hay gì đó hai bạn uh, rồi vị trí ngồi đi Bạn chia sẻ trước đi Khi mà bạn thấy được Phương thì bạn cảm thấy như thế nào? Mình thấy là bạn cười tươi nè Có cái răng khểnh Mình bạn gái có răng khểnh lắm Cảm ơn bạn Còn thật ra thì đối với Phương thì Phương mới thấy bạn thì Phương cảm thấy bạn cũng là một người rất là dễ thương giống như chú Huyền Linh nói Và bạn cũng ờ, có tặng một cái món quà cũng rất là ý nghĩa trong buổi ngày hôm nay Cho nên là Phương cũng cảm ơn bạn rất là nhiều Đi <laughs> anh em đi cho nó tình cảm đi Dạ <laughs> Mới đầu còn hơi ngại xíu Dạ anh em luôn đi vô anh em luôn nha Dạ <laughs> ờ, Bây giờ bạn đã sẵn sàng chưa ta tại vì phương có chuẩn bị khoảng trăm câu hỏi để hỏi mình á thì bạn cứ hỏi đi nhưng mà thật ra là nói vui thôi mình chỉ chuẩn bị vài câu thôi nếu như được lựa chọn ba con vật yêu thích đi thì bạn sẽ yêu thích con vật gì mình ờ, thích nuôi chó với nuôi mèo à nuôi chó với nuôi mèo ừ. vậy thì hiện tại ở nhà bạn có nuôi một con chó hay là một con mèo không nữa? nhà mình thì tại vì có em bé đó cho nên à, người thân cũng không muốn nuôi chó mèo sợ bụi à, lông lông thú nó bay vô em bé thôi phương thì phương cũng rất là thích nuôi chó trước đó thì phương cũng đã có ba con chó rồi cho nên là uh, có thể sau này chúng ta có thể uh, cùng nhau nuôi chung một con chó thì cũng được rồi hai đứa dạ vâng. đứa nuôi ba con về lo cho chó mèo còn mệt rồi hơi đâu thời gian đâu lo cho nhau nữa mỗi lần đi chơi gom mấy đứa nhỏ theo luôn ờ sẵn tiện dắt chó mèo đi dạo đi chơi luôn chung luôn chú hồi xưa thì mình cũng thích chó mèo lắm nhưng mà ba mẹ lại không cho sợ phải dọn dẹp này nọ rồi nuôi chăm sóc thì hơi cực ôi gặp nhau tao nói chuyện chó mèo không vậy vô chuyện tình yêu đi mấy đứa đang hẹn hò đó chứ không phải ừ. là chương trình là em yêu động vật ta có hai phút mà vô nói chó mèo không ạ à? tiếp theo thì à, anh hỏi em đi ha nãy em nói là em cần một người biết nấu ăn vậy là em có biết nấu ăn không nếu như nói về nấu ăn thì em có thể nấu ăn được ừ. và ừ. cái người mà muốn thử cái món ăn của em cũng là một cái người sẽ rất là chịu chơi á tại vì em sẽ sáng tạo từ một cái món ban đầu nó sẽ ra n cái món khác nhau tùy nguyên liệu có được à. nói chung là ai mà đam mê mạo hiểm á là quen cô này là hợp lắm cô này là là là hay ờ, cho những rất là nhiều thử thách muốn mạo hiểm thì chuẩn bị thuốc sẵn đi ừ đó <laughs> test nhiều lần rồi cho nên là vẫn đảm bảo an toàn cho nên không sao rồi anh rồi giờ hai đứa là hẹn hò nhau sao là lần đầu tiên hẹn hò thì hẹn hò ở đâu có tính chưa nếu như được hẹn hò lần đầu tiên thì anh nghĩ là sẽ hẹn ở đâu thì sẽ được ra thì tình trường của anh nó cũng không có nhiều lắm cho nên chắc cũng hẹn hò cũng là đi ăn ngoài đường ngoài phố thôi sau đó thì có thể đi ra phố đi bộ đi dạo vòng vòng à, ngắm cảnh này nọ hiện tại là anh đang ở đâu ta À, hiện tại anh đang ở quận Tân Phú Có một cái nơi nào anh cảm thấy thú vị ở cái quận Tân Phú của anh không? Cũng không có gì nhiều hết, chỉ có một cái uh, ờ, Asian Mall là hàng ừ, Asian Mall và cái uh, phố phố ăn thôi Phố ăn hồi xưa đó là phố ăn 2 ngàn Bây giờ chắc không còn 2 ngàn nữa đâu Lên tới uh, ờ, 40 ngàn, 50 ngàn rồi Dạ, rồi có nghĩa là mình sẽ có thể đi ăn được đúng không anh? Ừ, rồi sẽ cũng đi, đúng, ăn nhiều Đúng chủ đề, dạ <laughs> Thật ra thì em cũng là một người rất là thích được đi đây đi đó và trải nghiệm ừ. những cái điều mới Cho nên là ví dụ có món ăn nào ngon hoặc là đặc biệt thì cũng có thể cùng nhau đi ăn ừ. cũng sẽ khá là ổn um, em muốn hỏi một câu tiếp theo là không biết là anh có suy nghĩ như thế nào về tình yêu thì anh chỉ là muốn ờ, tình yêu đến một cách tự nhiên thôi chứ không kiểu giống như là nhìn mặt nhau cái em hẹn hỏi với anh không thì cái đó trực tiếp quá thì tự nhiên giống như là sẽ có một điều kiện mình nói chuyện với nhau làm quen với nhau rồi uh, lúc đó thì tới phát triển uh, tình cảm từ từ lên cảm ơn anh <laughs> nếu như anh có cơ hội thì anh sẽ có lựa chọn uh, chủ động để uh, tấn công em hay không hay là anh sẽ đợi tín hiệu từ em thì anh mới có thể chủ động được là lần đầu tiên á, thì chắc là anh sẽ chủ động đó nhưng mà có có thể lần thứ sau lần phía sau sau đó thì anh chưa biết rõ tính em có cái nghĩa chắc là em cũng phải nhá xi nhan cho anh cho anh chút xíu mà em có thích đi du lịch như này nọ không em rất là thích đi du lịch ừ. em đã từng đi rất là nhiều nơi rồi là em đi bằng xe khách hay là xe máy À, em đi xe khách cũng có, đi xe máy mà dạng đi phượt cũng có, rồi đi máy bay Thì cũng được, tại vì anh cũng thích đi du lịch, đi đi đây đó lắm Hồi xưa cũng có đi xe máy ra tới ờ, Phan Thiết luôn, Nha Trang luôn Kế hoạch kết hôn khoảng khi nào anh có suy nghĩ gì về việc uh, kết hôn không anh thật ra là anh cũng chưa tính tới chuyện kết hôn đâu anh muốn uh, tìm hiểu trước rồi mình uh, hợp với nhau không thì mình tính đến nhau chứ chuyện kết hôn thì uh, bên anh cũng uh, bên ba gia đình cũng không có yêu cầu quá cao để cho hai người tự nhiên uh, làm quen với nhau thôi về rồi đợi chuyện gì tới cũng tới em cũng chưa có nghĩ đến cái việc kết hôn tại vì em vẫn còn muốn được uh, tự do và ừ. bay nhảy thứ nhất là với cái công việc này hiện tại của em đang làm và em cũng dự định khoảng tầm 30 tuổi thì mới nghĩ đến cái việc đó Ủa, năm nay là em bao nhiêu? Năm nay em 25 tuổi 25, 30 là 5 năm nữa hả? 5 năm nữa được ờ, Được không? 5 năm nữa đó được không? 5 năm nữa cũng được, lúc đó em cũng mới qua 30 xíu thôi Hợp lý Bây giờ đó, Huấn ờ, bước tới nắm tay bạn gái đi rồi nói gì nói tình cảm của mình dành cho bạn ấy nãy giờ đó thật ra là em anh không biết là em có bấm nút hay không nhưng mà anh hy vọng là mình sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu để coi đối phương như thế nào để rồi sau đó thì mình có thể tiến tới nghĩ tới chuyện tương lai mà có phần nắm tay nữa anh vậy hả thật ra thì em cũng sẽ giống anh em ừ ờ, sẽ không có thích cái gì nó quá vội vàng tức nghĩa là ừ. có thể xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay nhưng mà mới gặp nhau thôi cho nên là sẽ chưa nói được gì hết nhưng ừ. mà em vẫn ờ, mong muốn có thêm được một người bạn mới nếu như có mình đã có cơ hội ở đây để gặp nhau còn cái việc bấm nút hay không thì sẽ thông qua cái phần tiếp theo thì mình ừ. có thể ừ. biết được yeah. Dạ. nhưng mà em nghĩ là bây giờ em có thể gửi anh cái phần quà mà em đã chuẩn bị rồi yeah. Dạ. dạ trong phần quà này thì sẽ có hai bức tranh mỗi bức tranh nó sẽ có một cái ý nghĩa khác nhau em sẽ quyết định gửi cho anh cái bức tranh này ừ. nhưng mà sau khi đợi kết quả bấm nút xong thì mình hãy mở ra nha <laughs> thì em sẽ chia sẻ rõ hơn về cái ý nghĩa của bức tranh ừ. dạ cảm ơn em nha cô này rất là tinh tế nha phải suy nghĩ cho thật kỹ và khi mà đã quyết định thì phải có trách nhiệm với quyết định của mình nha hai bạn một hai ba trong bức tranh này thì em đã vẽ một cái hình ảnh của hai người hai người này có sự thấu hiểu với nhau cho nên là mới ra được cái hình ảnh như vậy và kế bên thì nó có một cái đó hoa cúc trắng hoa cúc trắng thì nó sẽ tượng trưng cho một cái tình yêu nhẹ nhàng và nó sẽ đến từ từ nó xuất phát từ tình bạn nhiều hơn ừ. và nó cũng có một cái đoạn thơ của Nguyễn Thiên Ngân thì anh có thể đọc thử cái đoạn thơ đó Người ơi bây giờ là mùa hạ chúng ta đang sống phút say không thể quay về mình không cần biết ngày mai là một ngày mây đen hay là một ngày nắng mật chỉ biết yêu nhau lúc này chỉ biết rằng như bàn tay cần nắm bàn tay Nguyễn Thiên Ngân Rồi vậy thì hai bàn tay nắm với nhau Và hát một bài hát nào đó Tới chương trình anh cũng có chuẩn bị một bài à, nho nhỏ dành tặng cho em thôi Bài Ánh Nắng của anh Lắng nghe từng nhịp tim em Lắng nghe từng lời anh muốn nói Vì em những khi em cười vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời rồi được rồi chúc hai bạn hạnh phúc nha hãy nắm tay thật chặt hãy à, làm những gì mà chúng ta đã nói từ nãy giờ hãy yêu nhau và chăm sóc mối tình này để đi đến kết quả tốt đẹp xin mời à, bạn nam xin chào bạn ủa hẹn hò sao sách cái vỏ bự vậy đây là cái vỏ em thường hay đi làm ba lô em đi làm bạn làm nghề gì dạ em làm bên tài chính tài chính dạ nghĩa là ba lô rất là nhiều tiền ờ không nhiều tiền đâu ba lô chỉ là đem laptop và một số tài liệu bạn tên gì là gì dạ em tên là trần tuấn sơn bao nhiêu tuổi 28 và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra chào em đi thẳng lên em đi ngang lên hưởng lực ra tấn công phòng thủ à, chào em em tên gì em tên là Mến, à, sinh viên mới tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 22 tuổi. 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp kinh tế hai em. Dạ. À, nhìn em là chị thấy rất là dễ mến. <laughs> Mến chắc có nhiều bạn trai lắm ha. Dạ à, chưa có. Chưa có. Đến với chương trình ngày hôm nay Mến Mến trông mong vào điều gì? điều quan trọng nhất là em à, có thể tìm được một người à, bạn trai <laughs> hợp ý với mình dạ đó, đấy đó là điều quan trọng nhất em đến với chương trình dạ. hôm nay bạn nghe à, bạn gái kia nói chuyện dễ thương chưa dễ thương à tốt nghiệp à, đại học kinh tế dạ yeah. chung với bạn hình như làm ăn được đó nha <laughs> kinh tế tài chính anh ha <laughs> sở thích của bạn là gì dạ em là em thường hay thích là đi leo núi leo núi dạ và em thích uh, đi chạy bộ để mở tập sức khỏe và không thích điều gì em không thích là em không thích giặt đồ <laughs> không thích giặt đồ ủa sao kỳ vậy ai giặt đồ cho bạn thì không ai giặt đồ nên em phải giặt đồ thì là ở dơ hả mặt ngoài không không giặt hả hay sao không phải ở dơ nhưng mà nhiều lúc là cũng hơi lời mặc gần hết đồ rồi em mới ờ, giặt trời ơi vậy giặt đồ nó thành kim lên luôn à, mến nè ở dạ. bên kia thì thích thể thao thích leo núi nhưng mà thật sự chị nhìn à, cái phọt của em thì chị nghĩ em có leo núi nổi không dạ không em không có thích chơi thể thao chị không thích chơi thể thao dạ. chứ em thích chơi cái gì à, em thích đi du lịch cùng bạn bè cùng à. người thân đi hát karaoke nữa bạn trai bên kia đó ừ. bên đây người ta hát hay lắm đó bên đó biết hát không những cái tâm hồn nghệ sĩ mới đồng điệu với nhau được nha bà biết hát không bạn em thích nghe thích nghe người ta hát thích nghe vậy được rồi được rồi một bên thích nghe một bên thích hát giờ nè chị nhìn thấy mến rất là dễ thương rất là duyên dáng khả ái nói chuyện cũng rất là từ tốn điềm đạm mà tại sao em chưa có thể tự tìm được cho mình một người bạn trai đó cũng là điều em thắc mắc lắm ạ <laughs> sao đến bây giờ em vẫn chưa có à, cũng có thể là do môi trường nữa tại vì em học trường kinh tế thì cũng nhiều con gái rồi em đi làm kế toán thì công ty cũng ít bạn trai nữa ít nhưng mà, đồng nhưng mà từ nam. trước tới giờ trong quá trình từ trước tới giờ là em đã có bạn trai lần nào chưa Dạ, nếu mà tình yêu cả hai phía thì chắc là chưa ạ Hồi năm lớp 11 thì em có thích uh, thầy giáo chủ nhiệm em Trời Tại sao em thích thầy chủ nhiệm em? Tại sao không thích các bạn cùng trang lứa mà là thích thầy của mình? Có phải là do em thần tượng bạn à, thầy của em một điểm gì đó mà em em thích thầy của em? tại em cũng thích người lớn tuổi hơn em ạ à. <laughs> vâng mà em thích uh, thầy vì thầy dạy rất là giỏi này tính tình à, rất đẹp trai nữa mà tính tình thì đẹp à, trai nữa <laughs> nhưng mà ờ, cũng lạnh lùng đó là tình yêu hay là sự ngưỡng mộ có thể là do thần tượng quá mà nhưng mà có đến năm lớp 12 đầu năm lớp 12 á là thầy em có chuyển trường mà lúc ý là lần cuối mà em gặp thầy từ lúc đó đến giờ em không gặp nữa mà lúc ý em cảm thấy rất là buồn uhm, uh, không có cái cảm xúc nào diễn tả nổi á chị nên em nghĩ anh là... biết lý do tại sao thầy chuyển trường rồi <laughs> mỗi người lý tưởng của bạn như thế nào tại sao đến giờ bạn vẫn chưa có người yêu em thích những cô gái là tính là cũng có trầm tính cũng đừng có à, hơi thiên về truyền thống một chút chứ đừng có đi theo thời đại quá em lại không thích à còn về việc tại sao em có người yêu thì chắc là thời ái tình chưa tìm tới em quá trong cái à, lĩnh vực của bạn cũng rất nhiều bạn gái mà không lẽ chưa tìm được 28 tuổi rồi dạ thực ra em cũng đã gặp một số người nhưng mà sau một lần à, không hợp em cảm thấy không hợp là bắt đầu không không tìm tới gần nhau được nữa có ngưỡng mộ ai bao giờ chưa ngưỡng mộ nghệ sĩ nhí là phương mỹ chi à ngưỡng mộ phương mỹ chi và bây giờ gặp anh em lại ngưỡng mộ anh Trời ngưỡng mộ thôi nha ngưỡng mộ quá vậy ngưỡng mộ thôi chị thò mặt hỏi em gặp chị em ngưỡng mộ chị luôn à cảm ơn bạn rất nhiều à, mến nè dạ. thì uh, sau cái lần mà mà chia tay lần cuối cùng em gặp người thầy của em đến bây giờ là chưa bao giờ gặp lại dạ à, bây giờ có lúc nào em nghĩ về người thầy đó nữa không à, chỉ thỉnh thoảng thôi ạ thỉnh à. thoảng có mơ thấy thầy và em nghĩ mơ thấy thầy thôi mình nói đến thần tượng nữa nó hơi xa vời với mình quá đúng không à, mẫu người đàn ông mà em thích em tìm kiếm và khi mà em đến với chương trình này em mong có được là cái mẫu người đàn ông đó như thế nào à, không có gầy quá hơi mập mập một xíu chứ không có mập quá à. À, không có bụng phệ không có bụng phệ bên đó có cái bụng phệ không có bụng tôi <laughs> rồi à, không có nhuộm tóc ạ không có nhuộm tóc bên đây không có nhuộm luôn hay là không có tóc <laughs> thôi còn gì nữa không em à, về tính cách á thì là một người à, chu đáo á rồi à, biết quan tâm quan tâm đến em và gia đình em nữa rồi biết lắng nghe em nói được không bạn bạn thấy hợp lý không hợp lý đó đó là những người đàn ông tốt thì sẽ vậy em nghĩ em có thể đáp em là đáp ứng được nhu cầu của anh có thể có thể thì thử tôi xem thử xem có thể hay không chào bạn sao chớp dữ dạ, vậy anh bất ngờ đối với tôi hồi nãy bên kia anh lại nghĩ khác và qua bên đây anh nghĩ khác bạn rất là xinh nhưng mà rất là đầm rất, rất là đầm thắm và rất là chững chạc tôi xin hỏi là lúc bạn yêu thầy đó bạn có nói thầy lần nào cho thầy biết không dạ không ạ à, em luôn ờ, giấu cảm xúc trong lòng tại sao em mình yêu người ta biết. mình không dám nói Ừ, tại vì em là học trò thôi ạ thầy em quá hạnh phúc và hôm nay anh nghĩ rằng bạn bên đây giá như hạnh phúc được như thầy chúc mừng bạn rất là dễ thương bạn phải nói là ấn tượng à, <coughs> xin phép em chị xem trước người bạn trai bên này coi được hay không rồi chị sẽ chia sẻ thông tin với em chị cũng rất là ái ngại và lo lắng cho em chị sợ anh quyền linh ảnh nổ đó nhiều khi không phải vậy mà anh cứ nói vậy sao nãy giờ ngồi mà không bỏ cái ba lô xuống đi trời giữ của giữ vậy trời ơi cứ ôm cái vỏ hoài à biết đâu được không? đây là một cái à, đức tính tốt giữ của cho gia đình <laughs> đôi lúc mình phải phải buông cái này ra nó nhẹ là mình tay mình mới ôm bạn gái đừng chứ cái gì vậy đeo trên vai vậy rồi sao cái vỏ quan trọng hơn bạn gái <laughs> nhưng mà nói chung là một cái à, vóc dáng rất là văn phòng cũng có vẻ thầy giáo lắm rất là trí thức rất là thầy giáo nhưng mà không biết bên đây có còn thần tượng thầy giáo nữa hay không đó là chuyện của ngày xưa ấy thôi nha trời ơi nói chung là như vậy theo chị nghĩ là cũng phù hợp với em theo dạ. chị nghĩ là đó là phù hợp với em anh lên đây mình đừng làm mất thời gian Rồi. của các bạn anh lên à chúng ta sẽ có 2 phút để nhìn nhau nói chuyện với nhau nói những gì mà chúng ta thích nói và 2 phút chúng ta sẽ quyết định có đồng ý hẹn hò hay không mời chiếc màn kéo lên mời bạn và 2 phút bắt đầu Em hay thường đi du lịch lắm hả? À, dạ không, đấy là em à. thích đi du lịch thôi ạ À vậy em có thường hay đi du lịch không? Ừ, cũng ít ạ Nãy giờ anh nói chuyện anh thấy em thế nào? Em xinh quá <laughs> Cảm ơn anh Còn bạn gái thấy bạn trai thế nào? Anh xinh quá <laughs> Anh đẹp trai quá Có một cái hình dáng nào giống giống như thầy giáo của em không uhm, cũng giống là có đeo kính á <laughs> kêu anh bỏ cái cái ba lô xuống có thử anh bỏ không <laughs> chúng ta còn một phút nữa nhanh lên nhanh lên à. em thường hay giờ em hay gặp bạn bè không hay ừ, đi uhm, có cuối tuần em thường đi chơi với bạn bè à. hết thời hết gian giờ hai hai bạn này rất là rất là từ tốn rất là chậm chạp hai bạn cứ nhìn nhau không biết nói gì hết <laughs> bây giờ suy nghĩ cho kỹ chỉ có 3 giây thôi trong 3 giây chúng ta quyết định là chúng ta có hẹn hò với nhau hay không bây giờ mời hai bạn đặt tay ra phía sau ghế đó có một cái đây, nút đỏ nếu nút các đỏ bạn đây. nhấn nút có nghĩa là các bạn đồng ý hẹn hò và không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không hẹn hò không hẹn hò và bây giờ 3 giây bắt đầu ba hai một hết thời gian wow. chúc mừng hai bạn còn em Mỹ Lê tôi uh, cũng đang lo lắng bởi vì khi vừa hết thời gian thì bạn mới bấm tại sao lại như vậy hả bạn nữ tại em ấn mãi cái nút mới đỏ à. <laughs> lý do tại sao bạn đồng ý nhấn chuông em cảm thấy anh ấy cũng là một người chân thành ạ chân thành bạn nam dạ em thấy ờ, bạn gái rất là dễ thương và tính cách cũng thấy phù hợp với em tin chắc rằng một cái con đường tương lai rất tốt đẹp đang chờ hai bạn và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về ờ, phía sân khấu và chào đón bạn nữ của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay mời bạn một tà áo dài thước tha mời em mời em em rất là ấn tượng với chị ở cái nhìn ban đầu Cảm ơn em rất là nhiều mời em ngồi. Dạ. Em tên gì? Em tên là Mai, hiện em hiện tại là 21 tuổi. Em làm à, sale cho một công ty du lịch. Làm sale cho công dạ. ty du lịch. 21 tuổi. Dạ. Xin mời bạn trai. Mời bạn ngồi, dạ, chào em cho anh. Wow. bạn à, đang làm nghề gì vậy? À, thú thiệt là em đang làm chung ngành với lại bạn kế bên nãy bạn nghe rồi dạ vâng ạ bạn làm du lịch luôn dạ em làm hướng dẫn viên du lịch hướng dẫn viên du lịch dạ. trời ơi sao phù hợp quá vậy phù hợp quá Dạ em tên là Nguyễn Trung Nam, năm nay 23 tuổi 23 lớn hơn bạn kia 2 tuổi Dạ Làm chung nghề và bánh trai gọi là bánh thỏ <laughs> Bánh thỏ à, Mai nè Dạ Em bắt đầu à, làm cái công việc du, ờ, ờ, du lịch này được bao lâu rồi? À, dạ thường à, em mới bắt đầu được 6 tháng thôi chị tại Vậy vì em mới tốt nghiệp chị nghĩ mai đi nhiều nơi tiếp xúc làm việc nhiều như vậy thì mai phải có nhiều mối quan hệ chứ tại sao lại một mình tại sao vẫn cô đơn chiếc bóng à, dạ cái đó cũng là lý do em gặp gỡ nhiều người quá có lẽ là làm cho em trốn và ngợp quá nên bị bỏ không... quà phải không dạ, ngày nào cũng gặp gì hết thì bỏ quà rồi dạ đúng, đúng không rồi. bạn trai tôi thấy rằng bạn hình như là mặc đồ có vẻ nghiêng về hoài cổ nhiều quá thứ thật là với anh quyền linh là em ờ, thích ờ, những cái gì thuộc về ngày hôm qua em yêu ờ, những công trình kiến trúc của pháp và đặc biệt là cái nhịp sống sài gòn xưa rất là chậm và rất là lặng hình dạ như vâng. thấy bạn có một cái America Vâng đây là một có thể gọi là đây là một người bạn của em à, Nếu được thì chắc là sẽ gửi tặng các bạn một bài được không ạ? biết khỏi kèn thế thì em có um, sở trường gì không hay sở thích gì không em giới thiệu đi dạ sở thích của em là cũng là thích hát hát em hãy hát một đoạn nào đó một bài hát một khúc hát nào đó mà em thích nhất gửi tặng bạn nam cũng như là tất cả chương trình à, dạ được ạ rồi vỗ tay em đi trên có non mọc ôm đôi bờ đường đi em che nghiêng nón lá rục rèo qua nhịp cầu tre quê hương em mơ ngồi thành sông nhà tranh nguyên thêm mấy sông vượt mấy đồi dầu trời đến đỉnh cao mây núi cũng lặn lội về thăm anh nghe tiếng hát giọng hát bên đây như thế nào anh linh anh nhận xét không ngọt đi. ngào đôi khi nó thấy hụt hơi chút xíu hụt hơi là vì người ta rung mình đang nói về cảm xúc mình đang nói về cái âm điệu rất là nhẹ nhàng Thế tôi bây giờ cho em tò mò em hỏi bạn nam bên kia là cái mẫu người lý tưởng của bạn nam bên kia là như thế nào Để xem bên đây người ta có đáp ứng được không nè Thú thật là mẫu người lý tưởng của em lại ờ, là một mẫu, mẫu người khá truyền thống Khá truyền thống, bên à, đây là à, quá nhưng, truyền thống Nhưng luôn. mà cũng hơi bất ngờ là bởi vì à, em nghe cái bạn đang ngồi bên kia mặc áo dài Bởi vì với em chiếc áo dài là chiếc áo đẹp nhất mà người con gái đâu mà tôi thật sự là tôi không tin bạn hả bởi vì một người đẹp trai thế này dễ thương thế này cũng tài năng thế này tại sao bạn không có bạn gái tôi không tin điều đó à, thú thiệt với anh là đã từng có bạn gái thì đúng <laughs> khi mà em nói với họ là mình làm hướng dẫn thế là các bạn bỏ đi một nước các bạn cứ sợ là hướng dẫn đi đây đi đó thế nào cũng đông đưa nhưng mà thực sự là riêng riêng bọn em có thể nói là không biết bạn bên đây có đồng đồng ý hay không là hướng dẫn bọn này cũng rất là trung tình đúng không ạ à, mai ơi thế thì em có đồng ý với cái lời giải thích của bạn trai bên kia hay không em nghĩ thì uh, ngành nào cũng vậy tùy mỗi theo mỗi người thôi chứ không thể nào quay đủ cả nắm hết riêng em thì mẫu người lý tưởng của em là như thế nào dạ đầu tiên là em thích người bạn của em uh, lạnh lùng hả à, thường thì làm nhiều hơn là nói em không thích người ta nói con trai mà nói nhiều em không thích <laughs> bên đây nói hơi nhiều nha hướng dẫn viên du lịch là nói hơi nhiều đấy ờ kỳ vậy chết rồi nói nhưng mà nói đúng lúc cũng chỗ thôi đừng có nói nhiều quá đúng rồi cái đó người ta nói hái ra tiền đó em ở đây nói nhiều chỗ chỗ nào có khách đều nói hết bạn trai dạ. à, người ta thường nói rằng là thường trong nghề khó yêu nhau lắm bạn nghĩ như thế nào câu nói này à, người trong nghề thì hiểu về cái tính chất công việc của nhau và có thể thông cảm cho nhau nhưng nếu hai người cứ bạn cũng về hướng dẫn viên du lịch ví dụ như bạn gái của bạn cũng hướng dẫn viên du lịch hai người về có con xong mà hai người đi hướng dẫn viên du lịch hết vậy thì con ai sẽ hướng dẫn chắc là sẽ là một mà trong hai người đi còn một người ở lại bạn nghĩ à. bạn gái bạn đi hay là bạn đi người xưa có nói là người đàn ông thì xây nhà người đàn bà thì xây tổ ấm do vậy là chắc là người đàn ông sẽ đi à, mai nè bên đó bắt bạn là phải ở nhà để lo cho đàn con thơ ngây thì bạn nghĩ sao em không đồng ý nha không đồng ý dạ yeah. em đồng ý là em có thể ở nhà để là nghĩa vụ và trách nhiệm nhưng mà người bạn của em cũng phải hiểu được là em phải được đi ra ngoài em vẫn khao khát được làm việc vẫn được làm việc à, em không thích mẫu người như thế nào em không thích uh, mẫu người đàn ông uh, đầu, đầu tiên là em nói rồi đó là nó nhiều rồi uh, tính gia trưởng phải bắt theo ý của của của họ đã bắt ở nhà là người ta không có ở nhà đâu đó dạ không rồi đó không rồi đó hiểu rồi đó sao còn mẫu người của em thế nào à, vừa vừa có thể lo được à, việc ở chỗ làm nhưng mà vừa có thể phụ với em tức là em sẽ phụ với lại người người bạn của em để lo chuyện nhà được đồng ý cho em đi làm rồi đó bên kia đã nhượng bộ còn bên này thì chúng ta tính sao trước kia tính sao thì để chị nhìn cái đã xuống giá một chút nha cái bên nào cũng cao giá là ế à cái gì vậy anh xích ra coi đi Trời có được không kệ coi để thử coi được không coi đi nè còn được không mẫu người nó vậy nè xịt ra coi nhìn mặt anh hoài chán muốn chết anh chào chị chị chào em trời ơi sao mắt chị đắm đuối vậy chị đắm đuối thay cho bạn ấy chị không ngờ nãy giờ chị không ngờ chị rất là bất ngờ chị rất là ấn tượng với bạn gái của chị bên đây rồi nhưng mà chị nhìn thấy em rồi chị còn thấy em mong manh hơn nữa mong manh như lá cỏ chào em trời ơi chị bất ngờ quá chị bất ngờ quá em lần đầu tiên chị coi xong mà chị xin giữ bí mật coi gì em tự nhìn và dạ, coi mặt coi mặt bạn trai giùm. bây giờ anh sẽ xem ờ, giùm em là anh hướng dẫn viên du du lịch cho em dạ ok anh gì em giật mình em thấy mặt anh quyền lên mẹ em giật mình bạn kia thích hoài cổ ở đây không có cổ áo dài không cổ nhưng mà cũng hơi hiện đại cũng dễ thương cao mét chín để chơi vậy thôi chứ à, tôi thấy à, rất dễ thương bạn à, thí dụ như bạn thích hoài cổ nhưng người kia quá hiện đại thì sao à, em nghĩ là khó có thể hòa hợp được khó thể hòa hợp đúng không dạ vâng và bây giờ chúng ta thử gặp nhau chúng ta sẽ biết điều đó xem có hòa hợp hay không nào Mời em kéo màn lên xin mời các bạn có 2 phút xin mời chào anh à, chào bạn dạ à, bạn có hay đi tour không dạ có từ rảnh đang hay làm gì à, ngủ à dạ chắc là bạn ngủ nhiều lắm ha dạ đúng rồi Vậy dạ, anh cũng hỏi cổ thiệt bạn mặc cái giày trắng thì chắc hợp với anh hơn nếu mà cầm thêm bông sen thì quá hợp ờ à, đúng rồi bông súng luôn không dạ bông súng nấu canh chua chị trời ơi đốt chát với tôi quá du lịch mà lanh quá à, quê anh trần vinh ạ à? à quê anh miền tây à, à dạ quê miền trung quê anh tỉnh nào à, bình thuận có thích thanh long không à, dạ có được á dạ sao ạ à? không là anh thích thanh long anh thích thanh long thì gặp nhau nói chuyện khác nói chuyện nói chuyện thanh long hết giờ gì nhanh làm giật mình gì nhanh vậy bây giờ mình nhấn chuông mình hẹn hò rồi mình muốn nói gì mình nói bây giờ à, theo quy định của chương trình các bạn hãy đặt tay ra phía sau ghế có một cái nút màu đỏ trong vòng 3 giây nếu như các bạn đồng ý muốn hẹn hò với nhau thì các bạn sẽ nhấn nút còn nếu các bạn không muốn hẹn hò với nhau thì các bạn không cần nhấn nút bây giờ các bạn hãy đặt tay vào vị trí đi ạ à. ba hai bạn hai bạn, tôi nghĩ rằng à hai bạn cũng chờ đợi cái giờ phút bấm lâu lắm rồi thành ra chưa kịp đếm hết các bạn bấm trước rồi bây giờ bạn còn thích hoài cổ nữa không dạ chắc là phải thay đổi chút bạn à, cảm nhận thế nào mà bạn à, nhấn nút à, với người bạn gái bởi vì em nghĩ là một người đã tự tin khoác lên mình một cái áo dài một chiếc áo dài đặc biệt là của người việt nam thì à, người đó phải là người việt nam dài chắc tôi không phải người việt nam quá à à, cái áo dài ấn tượng đối với bạn dạ Cô tôi hỏi ý bạn là đối bạn gái của bạn kìa dạ chắc là cùng ngày có thể hợp tác được còn em sao lại em lại nhấn nút chọn bạn trai kế bên ừ, em thấy hay hay hay hay hay chỗ nào thì anh đã đàn em hát được à, anh đã thổi kèn em hát được à chúng ta có thể kết hợp nhau ra đường chúc mừng các bạn tôi nghĩ rằng à, ngày hôm nay là một ngày rất đẹp của các bạn chàng trai mời các bạn wow mời bạn ngồi vào chiếc ghế đỏ của bạn rất là phong trần rất là nghệ sĩ bạn tên là gì dạ em tên là đức anh em à, đã là sinh viên kế toán của trường đại học mở bạn để cái đàn đây ha chờ chút xíu để uh, bạn nữ bên kia ra xong mình giới thiệu cho bạn nữ nghe luôn và bây giờ Xin mời bạn nữ đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay wow. à, Mời em ngồi vào ghế màu đỏ Chị chào em, em tự giới thiệu về mình, em tên gì? À, em tên là Phan Thị Ái Loan Em vừa mới à, tốt nghiệp trường à, Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh Em đang làm à, cộng tác viên cho công ty du lịch Sài Gòn Tourist À, bạn uh, giới thiệu bạn đang làm gì cho bạn bên kia nghe đi Dạ em là sinh viên năm ba kho kế toán của trường đại học mở Bạn hay không? dạ cũng vừa tập nhưng mà cũng đàn được đàn được luôn hát được hát được luôn rồi thôi giờ làm luôn đi để mình lấy cảm tình bên kia ha làm liền luôn hả ờ làm liền luôn cái gì cũng phải làm liền nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn bạn cái đàn đàn đẹp quá đàn này mượn hay mua dạ mượn trời ơi mượn cái đàn mua không có nhưng mà bị lỗi dây rồi à. rồi xin mời bạn dạ đàn bài cô bé mùa đông cô bé mùa đông hơi hơi run tí xíu đừng có run run người ta biết mình run <laughs> đang đi <laughs> hơi run á thôi bạn run quá rồi chào chút xíu đi chào chút xíu đi ha sở thích của bạn là gì chơi thể thao chơi thể thao bóng đá bóng chuyền bóng đá bóng chuyền chơi hay không dạ chơi cũng tốt chơi đàn cũng tốt bóng chuyền cũng tốt mà bóng đá cũng tốt trong vai trò gì trong đội bóng đá à, có thể đá thủ môn hoặc tiền đạo đá tiền đạo là thủ môn luôn dạ. tự đá tự chụp luôn thì <laughs> đó thì hơi quá <laughs> theo chị thấy là bên đó có rất là nhiều tài bên đó có nhiều tài thì bên đây có không có kém bạn có thể nói ra một số tài Rồi, từ từ của bạn Dạ thì khi mà em còn à, học ở trường đại học á thì em là nằm trong đội trưởng của đội trưởng đua bóng chuyền của khoa, đội trưởng à, đội đá banh của khoa luôn. Trời ơi, gì vậy? Trời Chị thấy à, vóc dáng, chị thấy thể cách thể hiện bên ngoài của em không giống là một đội trưởng của đội bóng chuyền như là là là là bóng đá. Em rất là thùy mị, rất là đoan trang. Theo mà bạn bè nhận xét em á, thì giống như là em cũng có hai tính cách vậy đó. Có khi thì mạnh mẽ giống như nam cùng với cái thi thì à, thùy mị như vậy <laughs> vậy thì à, lúc mạnh mẽ như nam là em chơi bóng chuyền chơi bóng đá vậy lúc em thùy mị như nữ thì em chơi cái gì à, lúc thùy mị thì thường là em hay nấu ăn cho các bạn ăn à. dạ, rồi à, em thì cũng biết chút chút về may vá cái sở trường của em á em có khả năng lắm gì hướng bóng đèn hay là hướng bàn ghế đó em là người sửa ủa vậy rồi bây giờ mấy mốt bạn lấy chồng về là chồng bạn làm gì chắc là đâu có còn làm rửa chén rửa chén chuyện là bạn làm hết rồi cho nên là phải kiếm một bạn nam thì để cho bạn nam đó bạn làm để mình khỏi làm <laughs> à <laughs> bây giờ bên đây muốn tìm một người bạn nam để làm những chuyện đó để bạn nữ để khỏi làm nữa được không được không được giặt đồ được không cũng biết luôn trời ơi cho con bú được không ừ, cái này không thể rồi sao không thể được đàn ông phải to con bú chứ ờ, bằng bình thì được bằng bình chứ kêu bằng bú bằng gì <laughs> bạn có biết tại sao lý do nào mà trong cái tính tình của bạn mà tạo nên cái sự ế ế ngày hôm nay không hình như bạn ờ, thụ động quá bỏ cái tay xuống đường mắc cỡ nữa hồi đó giờ có yêu lần nào chưa có yêu mấy lần rồi một hai lần gì đó <laughs> trời yêu mà không nhớ yêu lần nào nữa ta chỉ yêu thầm thôi yêu thầm thôi hả yeah. Dạ. bây giờ tôi thấy ờ, bên đây với bên kia sao đối nghịch quá bên kia là coi như là thay bóng đèn là làm gì đó toàn là chuyện của đàn ông không còn bên đây thì nhẹ nhàng quyến rũ quá bây giờ em mong muốn cái điều gì ở người bạn trai của mình dáng mà tao cao hơn em cái gì có cao không cao ờ, cũng hơi hơi cao cái tiêu chuẩn của bạn của đó là vậy còn tiêu chuẩn của bạn chọn bạn ờ, đời như thế nào dạ tiêu chuẩn của em là một bạn nữ ờ, biết nữ công gia chánh biết nữ công bạn kia làm hết luôn chẳng những nữ công gia chánh mà nam công gia chánh bằng luôn rồi gì nữa là tướng đi phải đẹp đẹp tí xíu là đi chân bình thường đừng có ra hai bên gì nè à tức là không có đi chân chân vòng kiệt hả chỉ đi hai hàng hả yeah. Dạ. còn thí dụ bạn kia mặt đẹp mà chân đi hai hàng thì sao bạn chịu không chắc cũng không đâu không luôn hả rồi coi vậy là bạn tròn chân chứ tròn mặt <laughs> em nghe cái yêu cầu này em thấy hấp dẫn quá em muốn xem mặt coi sao mà đòi mà mà mà đi bạn hẹn hò mình đi muốn coi nhìn chân thôi hả <laughs> dòm cái nghe khó quá khó tính quá để, để dòm cái giò ra đưa cái giò ra cho tôi dòm cái giò kia nữa Trời thì cổ ghê <laughs> Thôi đi về đi Đi mệt luôn cái đi mệt quá Sắp soi Sắp soi bạn trai của ta hoài thì trước khi anh gặp gỡ bên kia em đàn cái ờ, hát bài bên kia lấy tình cảm mới coi dạ để cái đường về nói xấu em tùm lum bển kìa đàn mạnh lên hát nhanh lên hai ba ham hát luôn đi ai hát em hát rồi hát luôn hai ba từng cơn gió khẽ vô lên lại từng cơn gió khẽ vô tình buồn thiệt mày đi cô bò chắc ba cô trước quá em đang hát anh nói em hát không được ơi cái gì mà đang đó nè vô là vô xong tụ liền hai ba xuống phố sớm tình mơ giờ qua góc công viên thấy bao điều chờ mình hát cho mình nghe rồi thôi được rồi nhiêu đó được rồi hiểu rồi ha rồi bây giờ mình coi coi coi dò nè nè nè nè anh lên anh lên cẩn thận nha bên đây người ta là đội trưởng đội đá bóng đó anh đưa mặt anh qua anh lên cái chết luôn dễ thương bạn bạn bạn bạn dạ đứng lên giùm xíu bây giờ cảm ơn bạn nha cảm ơn bạn nhiều <clears throat> yên tâm đi không có vụ gì dòng kỳ dòng kiết gì đâu sao chứ á đứng vậy là nó vậy đó gì chân á <clears throat> rồi bây giờ bạn à, bình tĩnh nha bạn sẽ gặp à, người bạn mà bạn có nên chọn hẹn hò không rồi các bạn lên sao vậy sao quay lưng quá vậy từ từ cái gì cũng phải từ từ sao vậy quay qua đi rồi các bạn có 2 phút để trò chuyện để nhìn thẳng vào mắt nhau bắt đầu cái này bà nói bà tên gì dạ tên đức anh, anh. Dạ, dạ. xin lỗi em luôn nghe à, bạn đang học năm ba hả vâng là bạn bao nhiêu tuổi 20 tuổi tiếp uhm... hỏi bạn nhìn, nhìn thấy anh sao hỏi nhìn thấy em sao à... nó ngồi mà đông đưa chóng mặt ghê luôn chỗ này đâu phải chơi đu quay à... hết giờ em phải mạnh dạng lên chút xíu nữa nghe không chị Đây. và anh Quyền Linh sẽ đếm từ 1 đến 3 nếu em đồng ý hẹn hò với em trai kế bên thì <laughs> thì em nhấn nút chuẩn bị một hai tại sao em lại không ờ, chọn ờ, bạn trai đứng kế bên bạn này đi nhỏ tuổi hơn em về em vui cái em kêu anh em buồn kêu em <laughs> ờ vậy còn em có vẻ như bạn này từng trả em nhiều quá Đánh em mà vẻ là nhút nhát không tại vì người ta nhút nhát người ta sợ ngày hôm nay cho dù hai bạn không hề đồng ý hẹn hò với nhau tôi nghĩ rằng hai bạn cũng sẽ trở thành những người bạn chúc uh, hai bạn thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nữ của chúng ta bước ra sân khấu thước tha linh ơi một tà áo dài thước tha duyên dáng trời ơi xinh quá chị ngưỡng mộ em quá em năm nay bao nhiêu tuổi rồi em tên gì Tên là Lê Thanh Tâm Lê Năm Thanh nay Tâm. em 22 tuổi Em vừa mới uh, tốt nghiệp đại học xong Chuyên ngành của em là chuyên ngành marketing Rồi xin mời bạn Nam Cái gì vậy? Cái gì mà la dữ vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy anh? Trời làm em hồi hộp ủng hộ viên Đông quá hả? Dạ, dạ fan Fan hâm mộ hả? Dạ. Trời ơi, giống như nghệ sĩ ta bên đây fan hâm mộ nhiều lắm nha sao sao sao giờ chỉ mong cái fan bên bên ngồi bên kia hâm mộ nữa là đủ nha bạn tên gì dạ em tên là nguyễn hoàng linh ạ à. hoàng linh dạ bạn của quyền linh dạ <laughs> bao nhiêu tuổi dạ năm nay em 22 à. 22 hai bạn đã tốt nghiệp đại học dạ em vẫn đang học đại học ạ à. ủa ở lại lớp hả sao vậy dạ dạ em học thêm trường nữa à học thêm trường nữa học thêm dạ. trường đại học nữa nhưng dạ. mà đã tốt nghiệp được trường nào chưa dạ tốt nghiệp một trường rồi ạ à chị ngưỡng mộ em quá ngoài đang đi học đại học bà còn làm nghề gì nữa à, em hiện đang là giáo viên thanh nhạc ạ giáo viên thanh nhạc dữ nha bạn dạy ờ, lâu chưa dạ cũng được 2 năm rồi. ủa bạn đang học đại học ừ, sao bạn có khả năng dạy thanh nhạc nữa dạ cái trường trước kia em học là nhạc viện thành phố wow học nhạc viện thành phố dạ dữ rồi nha dạ Vậy vâng, bạn có thể hát một vài câu cho bạn kia nghe nó mát được à, Em xin gửi đến mọi người à, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Điện Thanh Bài hát được mang tên Ngày Đẹp Tươi ạ à. um, Hãy bước xuống phố với nụ cười tươi dịu dàng Đón lấy nắng sớm chiếu qua hàng cây buổi sáng muốn cất tiếng nói thiết tha dành cho mọi người mà lòng ta bồi hồi mãi ngại ngùng chi một lời nói để dòng thời gian trôi qua đôi khi ta đã trôi qua một giây tuyệt vời và hình như đôi khi ta muốn nói ra lòng cứ bồi hồi từ tin lên nhé ta sẽ có phút giây đẹp tươi tuyệt vời na na na na na na na na, na hay quá ngoài cái việc ờ, ca hát nữa bạn còn làm gì nữa không dạ em uh, ờ, mc hả dạ thôi qua đây ngồi đi dạ. <laughs> giữ ta thôi thôi hả? cứ mà lấn áp bên đây quá để cho bạn nữ người ta giới thiệu khả năng của mình nữa nè em ơi anh có tài gì không em mình phải biểu diễn lại chứ em mình Chắc... thua sao <laughs> về cái mảng mà ca hát này chắc phải đành lép vế với à, bạn nam vậy còn cái gì mà mình mình mình lấn vế không um, chắc có thể là chơi trò chơi sinh hoạt với thiếu nhi là lợi thế của em <laughs> nhất cái thứ hai là em có khả năng quản trò tại vì do em được đào tạo gì về vấn đề là đi hoạt động các sinh hoạt cộng đồng nhiều dạ hiện tại thì em đang làm gia sư tại nhà là dạy kèm cho các bé khóa cấp 2 Cấp 2 Dạ Chị nghĩ là em có rất là nhiều bạn bè vì là mình sinh viên mà dạ. năng động duyên dáng như thế này thì tại sao mà em không có được một người bạn trai cho mình hay sao mà em đến với chương trình bạn muốn hẹn hò ờ dạ thì do trước đây á, thì cái niềm đam mê của em á, là hoạt động từ thiện các hoạt động à, à, tình nguyện xã hội em từng là chủ nhiệm câu lạc bộ marketing chủ nhiệm câu lạc bộ marketing dạ vâng thì hầu như thời gian của em dành cho niềm đam mê của mình cũng à. như là trao dồi họ kiến thức ở trường đại học có thể là, là lo làm quá nên không có thời gian để tìm bạn trai đúng không chắc có thể là vậy nhưng các bạn trai cũng sợ à, nếu như em có được một người bạn trai thì em mong muốn người bạn trai của mình sẽ như thế nào à, trước tiên em về tính cách em có ba chữ c dành cho người ấy là sao em <laughs> thứ nhất là trung tình thứ hai là chia sẻ và thứ ba là chân thành bên đó có được chữ c nào không vậy bên đây bên đây có có mấy chữ c được dạ quá trời luôn quá trời chữ c hả dạ. về ngoại hình em nghĩ là cao em quay đầu về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khổ quá khổ quá cái đầu bên đây cao lắm tóc không cả à? nghĩa đen lẫn nghĩa bóng anh à rồi gì nữa em dạ người đó phải uh, cao to tại vì uh, phải <laughs> to không to không cao to to to to được được rồi dạ phải là người uh, vui vẻ hài hước kia là fan nhiều quá chị em là hơi lép vế rồi bạn đẹp trai dễ thương nhiều fan như vậy nhất bạn fan nữ ngồi cười tươi thế tươi luôn cười quá thì cười luôn rồi hát hay rồi dạy hát rồi làm mc nữa hỏi lý do ế không ai tin á có cái tật gì không thì khai luôn đi đừng để tôi phát hiện à dạ em nghĩ là chắc là ngày xưa mẹ em cũng nói là đừng nên quen bạn gái sớm à, với lại à, em nghĩ chắc là em cũng em khó em khó là khó làm sao dạ đôi khi ờ, em không yêu em cũng yêu cầu là cô gái mà em muốn thì cũng phải là một cô gái thông minh và biết ứng xử thông minh bên kia có rồi đó dạ dạy marketing mà dạ. ứng xử có luôn tiêu chuẩn của bạn chỉ vậy thôi dạ để tôi xem bạn bên kia thế nào nhìn lỡ hồn liền dạ. trời ơi gì vậy <laughs> trời ơi giờ tôi muốn ngồi ghế đỏ sao luôn hôm nay bạn sẽ không bao giờ uổng công tôi nói thật á hồi nãy giờ là tôi tò mò lắm từ tò mò tôi chuyển qua là bực bội tôi mà coi mà không giống như nãy giờ vỗ tay nghe là tôi vùi dập cho rồi thấy cái cảnh có đều không cái này là mũm mỉm múp míp mà sao mắt không có to ồ mắt màu đen là vậy đó mắt màu đen à mắt thì nhiều nhỏ xíu vậy có thấy chị không dạ thấy thấy chị đẹp không dạ đẹp ừ, chị cảm ơn em dạ chị thấy em cũng rất là dễ thương dạ em hát rất là hay dạ chị hy vọng là em sẽ chọn được bạn gái dạ chị đang tò mò miệng lưỡi à. em làm bạn gái của chị bên đây tò mò rồi đó rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị cái màn lên nào mời bước Mai Đừng làm mất thời gian của nhau nữa hai phút dành cho hai bạn Bắt đầu Không biết Được. bạn có thích ăn kem không? Trời ta đã bọc đủ ăn kem nữa trời dễ, ăn lắm Dễ ăn dễ nuôi Bạn có câu hỏi muốn hỏi mình không? Um... Bay hết trơn, không nhớ em hỏi gì nữa giờ bạn bạn có thích uh, những người uh, năng động hát hò không bạn có định kiến gì về những người đi hát không mình rất thích những cái bạn nam mà gọi là rất là hòa đồng rất là năng nổ đặc biệt là trong những buổi sinh hoạt tập thể mà biết cầm cây đàn là quá tuyệt vời ờ hoài vậy dấu hiệu của tình yêu dạ dạ năm bốn ba hai một hết thời gian nói chuyện mà không chịu nhìn đây mà cứ nhìn mặt tôi hoài chi trời thì khổ ôi rồi giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để ta quyết định đồng ý hẹn hò hay không một hai hết thời gian rồi mời bạn đứng dậy mời bạn một cái điều mà tôi nghĩ rằng à, không chỉ có tôi và các tường và các bạn đang ngồi dưới cũng rất tiếc các bạn à, rất là dễ thương và tài năng ừ, cho chị hỏi bạn nam một tí tại sao em lại không đồng ý hẹn hò với bạn nữ dạ em muốn à, <laughs> người bạn gái của em thì không tham gia hoạt động xã hội nhiều quá thì tham gia xã hội tốt tham gia nhiều chương trình cộng đồng tốt có gì đâu bạn không tự tin về bản thân à ích kỷ dạ có thể là bạn ấy đánh mất cơ hội tại vì thực tế cái công việc mà hoạt động xã hội hay tình nguyện thì nó là một công việc có thể sắp xếp ổn thỏa cả trong khi mà có tình yêu hay không có tình yêu chị cũng nghĩ như vậy chị rất là đồng cảm với em và chị đồng ý với quan điểm của em thôi thì đây là cũng là mình phải tôn trọng sự quyết định của hai bạn nhưng mà chị cũng mong rằng à, rồi đây hai bạn sẽ tìm được một nửa của mình và sẽ được à, hạnh phúc vui vẻ trong cuộc sống và cái con đường mà mình đã lựa chọn